Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký kênh. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng Nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai dù sai vẫn không nói phiền Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đầu chiến Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền Vì đó là cách sống anh em bọn tao Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau Không bỏ ai ở lại phía sau Tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu Nay ngày sai thì ngày mai làm lại Đừng nghĩ thất bại thì anh tin vì chứ nghề ổ bánh bị chay buồn tao cũng chia người ta nói con sói mạnh nhất là chỉ khi nó đi theo một đàn con hero một tao mạnh nhất là khi tám người theo cùng một đảng anh em chơi là không giả dối thương nhau nhiều ổ bánh chia đôi sẽ cùng nhau bước lên chiến thắng anh em cố gắng chẳng ngại xa xôi trên con đường có lúc thất bại nhưng anh em tao không bao giờ ngại đồng hành cùng nhau chẳng sợ một ai anh ti càng cay là tao càng khoái chẳng bao giờ bọn tao biết buồn vì anh em sẽ mãi không bao giờ bỏ rơi một ai hết nên mày dám đụng mày tao là phiền và đó là anh em tốt sẽ nắm tay phát triển cùng nhau tám người hùng he đầu tiên sẽ mãi mãi là bạn về sau một người ngã bảy người đỡ là cách sống anh em chúng ta để rồi một ngày đầu như hát quốc ca nha Và đó là ảnh em tốt Chơi vì tin chứ không vì tiền Bọn tao không mong được nổi tiếng Chỉ mong chơi chung không vì sĩ diện Nếu thành công tấm thằng cùng hưởng Không có tư tưởng bỏ rơi thằng nào Mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao cùng nhau Bước tiếp từ ngày bắn pháo nói hero có tất cả là tám người Dù khổ dù đau gian nan nhưng mà miệng vẫn dám cười Một phần được sống mười phần phải chết thì cũng có sao đâu Samba sóng gió chẳng ngại vì đời này mày sống được bao lâu Tao gọi mày anh em tốt như đen phải đi lên cùng bâu Chia đôi cái chiếc bánh mì không có thịt cũng chẳng cần đâu Tao nói một lần là bạn thì luôn luôn vẫn sẽ là bạn Bỏ anh bỏ mặt tao làm nắng sao nếu bỏ được nhau ở đời mày thắng làm vua và mày thua người ta gọi là giặc nhưng nếu mày bước với tao dẫu thất bại cũng chỉ là phản cách cho đời này trắng mai đen khi đứng thắng đôi khi lại cả nhắc anh em sống chết có nhau như mặt trời luôn sông hẳn mặt trăng và đó là anh em tốt sống kiếp này không chờ kiếp sau tao vẫn thường nói cứ đi rồi tới ngày mình sẽ gặp được nhau và nếu hôm nay mày sai thì ngày mai tao cùng nhau làm lại tương lai phía trước còn dài fan hero thì để lại một like và đó là anh em tốt chơi vì tâm chứ không vì tiền bọn tao không mong được nổi tiếng chỉ mong chơi chung không vì sĩ diện nếu thành công tấm thằng cùng hữu không có tư tưởng bao rơi tầng nào mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao cùng nhau bước tiếp trường ngày bắn pháo